Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy tháng 4 năm 2021. Tháng tư dương lịch bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 năm 2021 âm lịch, tức ngày Kỷ Mão, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu đến 19 tháng 3 năm 2021 âm lịch tức ngày Mậu Thân, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. 1. Tử vi tuổi Tý. Tử vi tháng 4 năm 2021 đông phương của 12 con giáp dự báo người tuổi Tý sẽ có khá nhiều khoản cần chi bao gồm tiền mừng sinh nhật, tụ tập bạn bè, khách hàng, đối tác, đó là còn chưa kể tới tiền chi cho việc đi lại, vì thế cần tiết kiệm tiền bạc và có kế hoạch hợp lý nhé. Đối với những ai đang kinh doanh thì trong tháng này sẽ có dấu hiệu khởi sắc về tài chính. Bạn có thể mở rộng được thị trường của mình hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn. Ngoài ra bạn sẽ gặp được những người đối tác làm ăn mới và cùng họ phát triển việc kinh doanh của mình. Tuy nhiên con giáp này cũng nên cẩn thận hơn trong công việc, đừng để những lời ngon ngọt đánh lừa mà rơi vào bẫy của kẻ khác. Đặc biệt bạn nên tránh xa những kẻ tiểu nhân đang muốn dụ dỗ bạn vào con đường đa cấp. Trong tháng này, vận thế thiếu ổn định nên có những lúc bạn tưởng mình gặp may mắn nhưng thực ra lại là họa, có lúc tưởng là họa nhưng lại là cơ may. Nếu có thể, hãy hỏi han thêm nhiều người có kinh nghiệm hoặc bạn chủ động tìm hiểu nhiều thông tin nhất có thể. 2. Tử vi tuổi Sửu, Tử vi tháng 4 dương lịch năm 2021 cho thấy tài vận của người tuổi Sửu không có quá nhiều biến động, vì bạn đủ khả năng kiểm soát tình hình mỗi khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên bạn vẫn nên hết sức cẩn thận trong chuyện tiền bạc, không nên cho người khác mượn tiền một cách đơn giản mà hãy có giấy tờ đầy đủ để hạn chế rắc rối sau này. Trong tháng này chuyện kinh doanh của người tuổi Sửu không thực dựa vào may mắn nhưng cũng không hẳn là quá xấu. Con giáp này cần dựa vào khả năng của bản thân để xử lý những rắc rối gặp phải vì thế cần hết sức bình tĩnh, thận trọng. Những người tuổi Sửu thường có tính đa nghi, cái tôi quá lớn chính vì thế trong tháng này bạn thường xuyên mắc phải sai lầm do bản tính cố chấp, cứng đầu của mình gây ra. Do đó bạn nên giữ thế cởi mở, học hỏi và tìm hiểu thêm, chứ nên liên tục phủ nhận ý kiến của ai đó. Trong chuyện tình cảm của con giáp tuổi Sửu tháng này cũng không có nhiều biến động, bạn và người đó trải qua một tháng khá yên bình hạnh phúc và có thể hai người sẽ có một chuyến du lịch xa với nhau. Những người độc thân cũng không nên quá nôn nóng, tình yêu của đời bạn sẽ sớm đến mà thôi. 3. Tử vi tuổi dần Theo tử vi hàng tháng 12 con giáp cho biết người tuổi dần trong tháng 4 này có thể vướng phải những khó khăn trong công việc. Nguyệt lệnh lâm tuyệt, những người trẻ tuổi sẽ phải vất vả mới tìm được công việc phù hợp với bản thân mình. Đôi khi sự thiếu tự tin khiến bạn thường xuyên thay đổi, thậm chí đánh mất phương hướng của mình. Trong tháng này, dịch mã cho thấy những người tuổi dần sẽ phải làm việc bôn ba, vất vả, thế nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì kết quả lại càng vẻ vang bấy nhiêu. Bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra. Do đó đừng ngại khó khăn mà hãy cố gắng nhiều hơn nhé. Thiên tài phù trợ, đường tài lộc của người tuổi dần càng thêm phần rực rỡ do nhận được những khoản thưởng từ công việc làm thêm, thậm chí là nhờ chính vận may của mình. Tuy nhiên, con giáp này nên biết rằng đây chỉ là nguồn tiền nhất thời, không nên suy nghĩ đến việc dựa dẫm vào cách kiếm tiền này. Trong tháng 4 này đường tình duyên của người tuổi dần không có quá nhiều biến động. Người độc thân vẫn chưa thể gặp được người bạn đời của mình nhưng không cần quá nôn nóng. Đối với con giáp đã có gia đình thì nên quan tâm hơn đến con cái, không nên dành quá nhiều thời gian vào công việc. 4. Tử vi tuổi mão Bói tử vi 12 con giáp nói rằng tháng 4 năm 2021 này là thời điểm rất may mắn đối với người tuổi mão. Bạn đạt được bước tiến triển tích cực trong công việc nhờ có nhiều cát tinh soi chiếu, Tam hợp phù trợ nên con giáp này sẽ xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác nên cũng được người khác giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, có được những hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Nguyệt lệnh lâm thai cũng cho thấy nhờ có tính tình lạc quan, vui vẻ hòa đồng với mọi người xung quanh mà con giáp này dễ dàng tìm được cảm hứng trong công việc và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách đặt ra trong cuộc sống. Về đường tài lộc trong tháng này do có chính tài chiếu mệnh mà người tuổi mão cũng cho thấy nhiều điểm sáng. Chỉ cần bạn nghiêm túc với công việc mình đang làm và không ngừng cố gắng phấn đấu, chắc chắn bạn sẽ thu về được một khoản tiền lương, tiền thưởng hoặc lợi nhuận dồi dào. Đường tình duyên, bạn có thể dễ dàng thu hút được ánh nhìn của người khác giới, tuy nhiên trước khi đưa ra quyết định đến với ai, bạn cần suy nghĩ thật chín chắn, không nên vội vã quá mức. Người đã lập gia đình lại cần phải chú ý giữ khoảng cách với mọi người. 5. Tử vi tuổi thìn Tử vi phương Đông dự báo tháng 4 năm 2021 dương lịch, dưới sự ảnh hưởng của cục diện tự hình, người tuổi thìn có phần cứng nhắc, chỉ thích làm việc theo quan điểm của cá nhân chứ không muốn hợp tác với mọi người. Thậm chí, con giáp này có xu hướng bắt buộc người khác phải làm theo ý mình. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy người tuổi thìn vốn là người chăm chỉ, cần cù, giàu kinh nghiệm và có suy nghĩ sáng suốt nhưng những quan điểm của bạn lại khá ích kỷ, vì vậy mà bạn không nhận được nhiều sự đồng cảm của mọi người, có thể rơi vào cảnh bị cô lập hoặc kẻ lạnh. Theo tử vi tháng 4 năm 2021 của 12 con giáp, đường tài lộc của người tuổi thìn không có nhiều biến động vào thời điểm này. Bạn nên học cách lắng nghe những đóng góp của người khác trước khi đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh. Trong tháng này, tâm trạng của người tuổi thìn thường ưu phiền, buồn bực mà không tìm được người chia sẻ. Chính vì vậy mà chuyện tình cảm cũng không được thuận lợi. Bạn thường xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với nửa kia hoặc không muốn mở lòng để người khác bước vào cánh cửa trái tim mình. 6. Tử vi tuổi tỵ về đường tài lộc, Nguyệt lệnh trường sinh giúp người tuổi Tỵ luôn có tinh thần hăng hái khi bắt tay vào bất cứ công việc nào. Bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo, giúp ích cho công việc của chính bản thân mình và cho cả tập thể. Ngoài ra nhờ tính tình cởi mở giúp bạn kết giao thêm được nhiều người bạn tốt và trong công việc luôn được quý nhân giúp đỡ. Về đường tình duyên, người tuổi Tý nhận được nhiều sự quan tâm, săn đón của người khác giới. Chỉ cần bạn mở rộng lòng mình, sẵn sàng cho những mối quan hệ mới thì chắc chắn bạn sẽ tìm được người ưng ý. Bách Việt chủ đào hoa cũng khuyên con giáp này giữ một khoảng cách vừa phải với những người bạn bè, đồng nghiệp khác giới xung quanh, không nên biến những mối nhân duyên vốn đang tốt đẹp của mình trở thành đào hoa dữ. Trong tháng 4 này vấn đề sức khỏe của người tuổi tỵ khá tốt, bạn không cần lo lắng quá nhiều đến nó. Tuy nhiên bạn không nên chủ quan mà hãy thường xuyên tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe. 7. Tử vi tuổi ngọ Nguyệt lệnh lâm mộc dục cho thấy đây là tháng mang nhiều hy vọng đến với người tuổi ngọ. Bạn có thể nhận được nhiều cơ hội làm ăn hoặc thăng tiến, mở ra hướng phát triển mới trong sự nghiệp, Tuy nhiên con giáp này thường có tính cả thèm chóng chán và điều đó khiến cho bạn mất đi nhiều cơ hội đáng tiếc trong công việc. Chỉ cần bạn khắc phục được vấn đề này chắc chắn sẽ đạt được thành công cho mình. Nhờ có chính quan sẽ phù trợ bạn đạt được nhiều thành tích khả quan trên cả lĩnh vực học tập hoặc sự nghiệp. Trong tháng này, đường tình duyên của người tuổi ngọ khá khởi sắc. Bạn xây dựng được những mối nhân duyên khác rơi khá tốt, nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh. Nếu muốn tìm một người ưng ý, bạn cần phải chủ động mở lòng và thể hiện điểm mạnh của bản thân. Đường tài lộc của người tuổi ngọ trong tháng này không có quá nhiều điểm đáng chú ý, Quan trọng là bạn phải biết kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, không nên nóng vội đưa ra những quyết định sai lầm. Bạn phải chú ý đến cách ăn nói của bản thân, nếu vướng phải chuyện kiện tụng, thị phi thì sẽ phải hao tiền tốn của, hơn nữa để mất những đối tác tiềm năng. 8. Tử vi tuổi mùi Tử vi hàng tháng 12 con giáp dự báo tháng 4 này là thời điểm người tuổi mùi bứt phá mạnh mẽ trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Nhờ có nhiều sao tốt chiếu mệnh mà con đường bản mệnh đi trong thời điểm này sẽ cực kỳ hạnh thông, bạn gặp được nhiều may mắn đúng như mơ ước. Nguyệt lệnh lâm quan đời cho thấy đây là lúc thích hợp để bản mệnh đứng lên bằng chính đôi chân của mình và gây dựng sự nghiệp. Chỉ cần bạn tin vào bản thân mình và có những suy nghĩ tích cực điều đó sẽ giúp bạn đạt được thành công cho riêng mình. Tuy nhiên, về đường tình duyên trong tháng này lại không được may mắn. Người tuổi ngọ không dành nhiều thời gian để quan tâm đến việc yêu đương hoặc nửa kia của mình nên đời sống cảm xúc khá lạnh nhạt, thậm chí là buồn chán. Trong cuộc sống, dù tập trung cho sự nghiệp đến đâu thì bạn cũng nên học cách cân đối công việc với cuộc sống, không nên bên trọng bên khinh, rồi bạn sẽ phải hối hận vì những gì mình đã chót bỏ qua. Hãy quan tâm đến những người thân yêu của mình nhé. 9. Tử vi tuổi thân Xem tử vi tháng 4 năm 2021 dương lịch, dưới sự trợ giúp của tam hợp, sự nghiệp của người tuổi thân trong tháng này trên cơ bản phát triển tốt. Bạn hoàn thành khá tốt những nhiệm vụ được giao, đồng thời cũng đạt được một vài mục tiêu mà mình đặt ra từ trước đó. Tuy nhiên, điều mà người tuổi thân cần phải rút ra trong tháng tới là khiêm tốn, chịu khó lắng nghe mọi người. Bạn không nên tự phụ cho mình tài giỏi hơn người, nếu không dễ rơi vào bẫy của kẻ xấu, những kẻ luôn tìm cơ hội để hãm hại hoặc hạ bệ bạn. Đường tình duyên của người tuổi thân có những điểm sáng rõ rệt, bạn được nhiều người khác dưới chú ý đến. Tuy nhiên bạn cần tỉnh táo xác định rõ ai mới là người thật lòng với mình tránh để người ta lợi dụng. Bạch Hồ Hung Tinh lại cảnh báo những vấn đề sức khỏe của con giáp này trong tháng 4 có thể xảy ra những việc không như mong muốn. Bạn cần giữ gìn sức khỏe, đồng thời chú ý khi tham gia giao thông hoặc khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn. 10. Tử vi tuổi Dậu Tử vi phương đông của 12 con giáp cho thấy Nguyệt lệnh Lâm Đế vượng báo hiệu người tuổi Dậu trong tháng này sẽ có một khoảng thời gian làm ăn thuận lợi, sự nghiệp cũng có bước phát triển rực rỡ bạn dễ dàng tìm được cơ hội khẳng định giá trị bản thân mình, được cấp trên đánh giá cao, thậm chí có cơ hội thăng quan tiến chức. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh và rất có thể là của quý nhân, người tuổi dậu có thể giải quyết được nhiều khúc mắc đã có từ trước đó. Với tinh thần chính trực, kiên định, bạn cũng sẵn sàng đối diện với khó khăn mà không hề chần chừ, do dự. Về mặt sức khỏe, con giáp này luôn cảm thấy hăng hái và tràn trề sức sống. Chính nhờ vậy mà những bệnh tật mãn tính cũng có dấu hiệu thuyên giảm ít nhiều, những bệnh cấp tính cũng hiếm người gặp phải. Theo tử vi tháng 4 năm 2021 của 12 con giáp, người tuổi dậu cũng sẽ được hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên những người thân yêu nhất. Họ chính là bến bờ bình yên của bạn, không những có thể làm bạn cảm thấy vững tin hơn trong cuộc sống mà còn có thể khiến bạn tự hào. 11. Tử vi tuổi Tuất sự nghiệp của người tuổi Tuất không được suôn sẻ trong tháng 4 năm 2021, dù bạn là người đứng ở vị thế lãnh đạo hay chỉ là một nhân viên bình thường. Do bản tính bướng bỉnh, không chịu thua, không chịu thừa nhận thất bại có thể đưa bạn từ thất bại này đến thất bại khác, trong công việc dù có tài giỏi đến đâu, con người cũng khó tránh khỏi sai lầm. Bạn hãy học cách chấp nhận điều đó để rút ra kinh nghiệm cho mình, có như vậy thì bạn mới có thể phát triển hơn nữa trong tương lai. Trong tháng này, người tuổi Tuất bị hai sao chiếu giải thần và âm sát, cho thấy sự nghiệp và tài lộc của bạn có duy trì ở mức lý tưởng được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn làm việc và cư xử với mọi người. Do đó nên hài hòa trong tất cả các mối quan hệ của mình. Đường tình duyên của người tuổi Tuất trong tháng này cũng khá ảm đạm, trong cuộc sống có quá nhiều cám dỗ, bạn cần phải biết giữ mình và biết nghĩ cho người khác, không nên chỉ hành xử theo cảm tính cá nhân, buông thả theo cảm xúc nhất thời. 12. Tử vi tuổi hợi Xem tử vi 12 con giáp nói rằng tháng 4 này không phải là thời điểm thuận lợi với người tuổi hợi. Bạn gặp nhiều điều không như ý trên nhiều phương diện của cuộc sống như sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên. Vì vậy, bạn cần phải thay đổi thái độ sống tích cực hơn, đồng thời chú ý cách nói năng, hành xử của mình để không vướng thêm vào nhiều chuyện rắc rối. Nguyệt lệnh lâm bệnh cho thấy trong tháng 4 tâm lý của bạn luôn không ổn định có xu hướng tiêu cực. Bạn thích tự giải quyết công việc một mình chứ không muốn cởi mở kết giao với người khác. Những suy nghĩ không tích cực khiến bạn dễ lâm vào ngõ cụt khi vướng phải khó khăn. Tháng này bạn cũng thường xuyên mắc phải bệnh vặt, dù không nghiêm trọng nhưng có thể sẽ kéo dài gây hao tiền tốn của, thân thể mệt mỏi, không có hứng thú bắt tay vào công việc. Vì vậy, bạn cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đồng thời ăn uống và sinh hoạt điều độ, không xa đà vào những thú vui không lành mạnh. Đường tình duyên trong tháng 4 này cũng không có nhiều điểm sáng,